hai tuần rồi hôm nay mới quay video được à, đợt này à, mình à, bận à, sửa lại bên trại thành ra là không có quay video của nó ở bên trại thì đang không có chỗ để quay video à đây là con à, hồng con xanh và con à, tím thì nó nhảy ra ngoài rồi hai con này thì to béo hơn cho nên là nặng cân hơn không trèo được ra con tím ờ, bay ra bay vào tím vào đây à. ừ. hôm nay thì ờ, to rồi à, hơn chục cân rồi nhìn ngực cả à. nở luôn ừ. đó à, khi mà mấy cái con đực cùng đàn này nó về nhà mới thì còn cái, một cái con hồng này thì nó vọt lên nó tăng cân nó tăng cân uh, nhanh hơn vì là còn uh, nó nó nó nó có ít uh, con để nó nô hơn này nhìn nó thế thôi nhưng mà hôm nay là nó là cái con nặng cân nhất rồi đấy con cái này là lúc trước là hơn nó hơn nó nửa cân một cân là bây giờ là nó nặng cân hơn rồi nhìn nó thế nhưng mà con đực xương nó to hơn nó nặng hơn nhìn thì sàn sàn như nhau đấy nhưng con đực nó nặng cân hơn đó quay này để cho mọi người nhìn mặt của nó à, à nhiều người hỏi uh, mua cho con mà uh, hỏi uh, xin video với lại ảnh nhưng mà mình uh, thời gian gần đây thì mình không có quay được thì uh, cho đực là có con uh, hồng này, này. Uh, và hai con nữa một con uh, dây đen với là một con dây uh, da cam thì con hồng mới là giá cao hơn con ờ, dây đen thứ nhì và con ờ, da cam thứ ba đều đã có thể về nhà mới được rồi có mấy người thì muốn bắt chó nhưng mà uh, kiêng làm ăn cho nên là kiêng kiêng uh, tháng 7 không đón uh, có dặn mình là thôi để đến để để tháng 8 rồi em đón đừng có quay video vì quay video sợ người khác là bắt mất đấy con cái quay video thì sợ người khác bắt mất mà à, tháng 7 này thì à, kiêng à, vừa kiêng đón chó lại vừa kiêng cả xuất tiền nữa cho nên là cũng không cọc như <laughs> đấy là à, cái này thì nó tùy duyên thôi mình thì mình cũng không có nhận lời ai cả tóm lại là tùy duyên nếu mà cái người mà kiêng bắt chó tháng 7 à, mà có cái người người ta không kiêng mà người ta muốn bắt thì mình sẽ để cho người ta bắt thôi nếu mà những cái con mình chưa nhận cọc đây, à, định uh, giữ lại đàn này định giữ lại hai con cái nhưng mà chắc là sẽ phải nhường một con đây. À, chắc là sẽ phải nhường một con về Hải Dương đàn này là muốn giữ lại hai con cái luôn đực thì là vì nhà nhiều đực rồi chứ nếu mà không đàn này cũng sẽ giữ lại một con chó đực nhưng mà nhà đang có bốn con đực rồi giữ lại không có chỗ nuôi cho cái thì có thể là nuôi chung nó với nhau được nhưng mà cho đực thì phải mỗi con nó phải một chỗ đó hôm nay là coi như là gần như là thay xong hết cái lớp lông đệm rồi nhìn cái lông của nó nó có độ bóng rồi này lúc trước mà mọi người nhìn các cái video lúc bé mọi người sẽ thấy nó toàn lông đệm nhìn lông nó bù xù nhưng hôm nay thì ờ, coi như là hôm nay là đến chính xác là hôm nay là được 3 ờ, tháng ờ, 3 tháng 10 ngày rồi đấy Bọn này nó hôm nay là được 3 tháng 10 ngày rồi Coi như là đẻ ngày mùng 1 mà Đàn này thì là như thế này là đàn này thay lông hơi sớm Lông đệm như thế này là thay hơi sớm Đấy. Mướt luôn Nhìn bóng mướt luôn Đó vẫn rất nhiều người là hỏi là cho con chó ăn gì anh cho ăn như thế nào ăn thế có tốt không thì uh, mình có chia sẻ về cái ờ, chế độ cho ăn thì mình cho ăn là chính xác là như đàn này này là mình cho ăn 100% là cám hồng bổ sung chibi và canxi nano thế thôi đó nhìn con chó nhìn trong người ngợm ra này nhìn con chó nó nhanh con chó mà người nó đầy đặn chứ nó không hề nó không gầy mà chỉ cho ăn đơn giản thế thôi một ngày hai bữa chứ không cần phải lằng nhằng cái gì cả còn nó ờ, hỏi có nhiều người vẫn hỏi là cho ăn thế có tốt hay không thì đấy cứ nhìn cái bọn chó nhà mình này thực ra nếu mà như bọn này ấy, mà mà mà tốt hơn nữa ra là cho nó ăn cái cám là dành cho bọn chó con tập ăn tức là chính xác là cái cám đấy là cám dành cho bọn chó con ăn dặm và cái con chó bầu và con chó mẹ nuôi con thì cái cám đấy nếu mà đúng ra của nó là nó hướng dẫn là cái cám đấy là cho ăn đến 2 tháng cho con chó con này ăn đến 2 tháng này từ 3 tháng trở lên là cho ăn cám hồng rồi nhưng mà nếu mà mà mà mà mình ờ, chăm chúng nó ra thì mình có thể cho nó ăn cám đấy đến 6 tháng 7 tháng luôn vì cám đấy nó dễ tiêu hơn nhiều ờ, chất lượng nó cao hơn giá nó gấp rưỡi nhưng mà khổ cái là cái cám đấy bây giờ có muốn mua cũng chẳng mua được vì là ở bên ờ, Đức nó bị ờ, rối loạn về cái ờ, khủng hoảng về cái cái cái cái nguồn nguyên liệu nó không sản xuất nó tạm dừng nó không sản xuất cái cám ấy nữa chứ không phải là cứ có tiền muốn mua là mua được mình muốn cho bọn chó của mình ăn cái cám ấy lắm cám đây là giá của nó cái bao family giá của nó là 1 triệu 450 nghìn một bao 10, 18 cân còn cái cám hồng rồi nó là chỉ có 1 triệu một bao thôi coi như là một gấp rưỡi nhưng nó không có mà cho ăn chứ không phải là mà mình là cái người đi ờ, gọi là nhập cám về để mình dùng rồi mình bán đấy nhưng mà nó không có nó không sản xuất nó nó bị ờ, gọi là bị bị bị bị um, gián đoạn chứ khi nào mà nó có cái cám đấy thì mình cũng sẽ cho ăn nếu mà con chó nó chưa đến 6 tháng như đây đây đây là cái thực tế này nó đang ăn cám hồng nhá từ bé đến bây giờ luôn coi như là bọn này từ khoảng tầm 45 ờ, ngày tuổi nó bắt đầu nó ăn cám hồng rồi vì là cái cám family nó bị hết lúc bé ăn dặm thì được ăn cám family nhưng mà sau đấy thì nó bị hết là phải chuyển sang ăn cám hồng mà mọi người nhìn đấy là con chó nhìn nó như thế này đấy chỉ có cám với lại bột chibi và canxi nano làm sao quan trọng nhất đấy là làm sao muốn con chó nó khỏe nó được như thế này thì ăn như thế ăn cám cộng chibi cộng canxi nó rất là rẻ và nó tiện thôi nhưng mà mình ờ, chủ yếu là mình phải điều tiết làm sao để con chó nó tiêu hóa tốt không cho ăn nhiều quá cũng không cho ăn ít quá ăn ít quá thì con chó nó thiếu chất còn ờ, ăn nhiều quá thì con chó nó tiêu hóa kém nó tiêu hóa kém thì nó cũng không hấp thụ được tiêu hóa kém giả sử như là phân nó không được khuôn phân nó nát chẳng hạn là mình phải giảm ăn đi một tí rồi làm sao mà phân của nó nó phải có độ khuôn phân khuôn đét thì là tốt nhất nhưng mà với con chó con ăn nhiều thì không cần là phải uh, tất cả nó đều phân là đều phải khuôn nhưng ít nhất là đoạn đầu của nó phải khuôn còn đoạn sau nó hơi nát một chút cũng được vì nó ăn nhiều đó, cứ điều tiết như thế thì con chó nó sẽ ra như thế này đó, ừ. hồng xanh uh, nếu mà nó đang ảnh hưởng của cái áp thấp nhiệt đới nếu mà mà uh, ngày mai mà trời nó tạnh thì mình sẽ quay hai con ờ, đực kia để cho mọi người cùng xem hai con đực đấy thì nói thật là sửa trại là sửa trại là con chó nó cũng có bị một cái độ căng thẳng con chó nó hơi gầy uh, nó căng thẳng là một và cái thứ hai nữa là nó hai cái con đấy nó cũng có một cái đặc điểm là hai hai hai cái con đực đấy nó nghịch nó nô nhau suốt ngày nó mất sức con sói nó đến tuổi đây là có đực có cái này thì đực với cái nó nô nhau kiểu khác và đực với đực nó nô với nhau kiểu khác đực với đực nó nô nhau nó cạnh tranh mạnh hơn nó cạnh tranh uh, cùng giới tính kiểu cạnh tranh ờ, đầu đàn ấy. nhưng đực với cái thì thì nó nô nhau là nó nhẹ nhàng hơn nó cũng nô nhau nhiều đấy nhưng mà nó vẫn ít hơn là hai con đực với nhau cho nên là cái con ờ, dây hồng này như lúc trước mà khi mà nó còn đủ chó thì cái con hồng ở lúc nào nó cũng bé nhất vì nó là con nô nghịch nhiều nhất đây nó đây nhưng mà khi mà mấy con kia mà nó về nhà mới rồi ấy, thì còn lại một mình nó thì là nó lại lớn lên vùn vụt đó cái này thì rất là to con ừ. còn một mình nó nó lớn lên vùn vụt bởi vì nó nó không phải mất sức nhiều quá nhiều vì vì vì vì à, cạnh tranh giữa các con đực với nhau cho con khoảng tầm hai hơn 2 tháng một phát là bắt đầu nó cạnh tranh giữa các con đực với nhau rồi Ừ. đó quay video một tí để cho mọi người ngắm ai mà có, quan tâm đến ờ, em hồng này thì ngắm còn em cái này thì nếu mà em cái này thì ờ, có phải nhận lời có có có có nhận lời nhường rồi đấy nhưng nếu mà ờ, bạn kia mà bạn đi sau hết tháng sang tháng 8 bạn ấy cũng kiêng tháng 7 Ờ, sang tháng 8 mà nếu mà bạn ấy không bắt thì mình cũng sẽ giữ lại con cái này thôi trước khi bạn hỏi thì mình đã tính là mình sẽ giữ lại nhưng mà bạn ấy rơi vào cái trường hợp đặc biệt cái là bạn ấy chọn cái đàn chó của Nano với lại Hana nhưng cái đàn đấy nó không may nó mất mà bạn ấy bạn chờ chó con thì cũng lâu lắm rồi đàn đấy không may nó mất thì thì thì bạn ấy muốn bắt cái đàn này thì phải nhường cho bạn ấy để bạn ấy bắt có cái con chó bạn nuôi à. Ừ. con cái đàn này thì chúng nó rất là hiểu ý và chúng nó khỏe mạnh nhưng mà chúng nó lại rất là hiểu ý rất biết điều mấy chủ ờ, mà đón chó về nhà rồi thì ai cũng khen ai cũng khen là chó ngoan chó ngoan và và và khôn về nhà cái thì biết trông nhà ngay mà chủ đi đâu thì bám theo đấy mà bảo gì thì một lần hai lần là nó biết ngay này thì lớn lên thì sẽ giống siro rồi rồi ok video dài rồi à, xin uh, chào mọi người nhé à, nếu mà mai mà nó không uh, có mưa thì mình sẽ quay à, video hai cái con đực kia nó hơi gầy nó hơi gầy thành ra là không muốn quay video nó mà hai con đực ấy nó thay lông chậm hơn bọn này nó thay lông vẫn chưa xong dù là là hai con đực đây dù là là là chúng nó uh, tính ra là chúng nó đẻ trước bọn này đến uh, ờ, 10 ngày nhưng mà nó vẫn chưa thay lông xong còn bọn này thay lông xong rồi hẹn uh, gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé